Rồi, ok chào các bạn ha Thì hôm nay mình sẽ tiến hành làm một con diều giấy tại nhà những bạn Thì do tình hình trình bệnh mình không đi đâu được nên mình phải à, làm diều giấy cho bé Khang chơi ha Thì trước tiên mình sẽ dùng những tăng giấy trắng bỏ như thế này ha Mình sẽ gấp đôi tăng à, giấy lại Đó, nó có một cái hình vuông như thế này những bạn đó, Sau đó mình sẽ tiến hành cắt bỏ cái phần dư thừa đi Đó, cái phần cái phần dư thừa này á mình sẽ à, cắt ra những mảnh giấy nhỏ để một hồi mình sẽ làm những giấy dán con diều của mình cho các bạn đó, mình sẽ cắt thành miếng nhỏ như thế này ok thì như vậy mình đã có thân của một con diều ha thì để cố định thân con diều thì mình cần phải có những cái nang tre các bạn đây mình sẽ tiến hành chặt đi à, những cái nang tre đây mình sẽ chọn ra hai nang tre nhỏ nha đó một à, nang thành công và một nang thẳng đứng nha các bạn thì sau khi có những nang tre mình sẽ đo kích thước này nha, nha các bạn đó. thước một uh, nang thẳng đứng và một cái nang thành công như thế này rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng cơm nguội để dán những cái nang này lại nha các bạn cho cái thân diều được cứng cáp hơn mình sẽ dán cố định hai cái đầu nang thẳng đứng trước rồi cái đường cong thì mình sẽ dùng à, hộp dán à, cho nó phần giữa trước hay cho nó cố định trước rồi hai bên thì mình sẽ dán bọc hai cái đầu giấy nó như thế này à, sau đó mình sẽ kéo cong nó lại rồi mình sẽ dán phần giấy còn lại lên các bạn để cho nó khô một chút rồi bắt đầu mình dán miếng giấy còn lại cái còn lại mình cũng làm như vậy đây, đây mình sẽ cố định cái phần giữa luôn các bạn rồi tiếp theo mày thì mình sẽ tiến hành à, dùng những cái trang giấy còn lại mình sẽ làm những cái đuôi của diều nha các bạn và những cái à, tay của diều đây mình sẽ cắt ra những miếng nhỏ như thế này đó, sau đó mình sẽ dán chúng lại với nhau nha đây sau khi dán xong cái đuôi thì mình sẽ bắt đầu dán vô cái đuôi nó các bạn nhớ là cho hai cánh à, hai cái đuôi nó hai phần bằng nhau nha các bạn rồi sau cái đó mình sẽ dùng một miếng giấy còn lại mình sẽ cắt hai miếng giấy hình tam giác như thế này để cho trang trí cho cái đuôi nó được đẹp hơn nha các bạn rồi như vậy mình đã có một cái thân con diều và một cái đuôi ha giờ mình sẽ tiến hành làm tay của diều nha các bạn mình sẽ cắt hai miếng giấy nhỏ và mình dán hai bên trai nó định lại hai miếng ghế ở trên đầu để cho hai cái đường cong này nó được ờ, cố định hơn các bạn và tránh à, và cứng cáp hơn Rồi, sau khi dán xong thì mình sẽ để con diều nó khô một chút nhưng bạn thì mình sẽ tiến hành cuộn dây nữa nha đây mình sẽ cắt một khúc dây nhỏ đó mình cuộn hai đầu nó nha mình sẽ dùng một cái à, trăm tre hoặc là một vừa các bạn xiên nó ra rồi mình sẽ cuộn một đầu ở bên trên nha các bạn còn một đầu ở bên cuộn ở bên dưới à, thân của như thế này ok các bạn thì sau khi cuộn xong mình sẽ cuộn à, cố định ở chính giữa khoảng chính giữa đó nha các bạn đây mình sẽ cuộn ở khoảng chính giữa để cho diều nó căng ha đó. như vậy là mình đã hoàn thành ha giờ mình chỉ có việc là đem đi thả diều thôi rồi mình bắt đầu à, đi ra ngoài đồng thả diều nha các bạn ok các bạn bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi ra thả diều nha các bạn đây là con diều mình mới làm ha này là cuộc chơi ha bây giờ này mình làm cho bé ăn chơi đi nhưng mà giờ mình sẽ ra ngoài đây mình à, ngoài đây có à, chỗ trống mình thả đây các bạn đây là con diều của à, bé nhi ha à, bé đã tự làm nha còn con diều kia kia là của uh, thanh nhi à, à, con diều bằng ni lông chứ có, có giấy nha và đây là con diều của mình làm cho bé khai chơi mình sẽ bắt đầu ra đây mình thả đây đồng lúa đang ở giai đoạn cuối nè ngày có gió trời chuẩn bị chuyển mưa cá thứ hai đi lên không đây các bạn này ha này con diều của mình nó đuôi nó rất dài nha các bạn diều này thì nó bóng chói các bạn nè khang lại lấy diều chơi nè khang đây diều có hai bé nha đứng đây đứng đây ba em lại à, thanh nhi bắn nhi lại kia đi đây con diều bằng ni lông nó cũng lên dữ lắm nè các bạn còn đây là diều của bé nhi cất nước đây cất nước cất nước rồi đây là con diều của mình à, con diều giấy nha nè <laughs> vòng qua kia đi dọc qua kia đi thanh niên giật giật lên cho gió lên lại găm với đấy đó nhiều quá thật cao rồi các bạn ơi à, nhiều cô bé nhi ở dưới thấp này <laughs> thấp chuẩn này quá trời gió luôn rồi quá trời gió luôn rồi ơi nó coi chừng nó băng ôi lên rồi lên rồi ô ô nè cầm đi rồi một con nhiều đã gắt cầm lấy con cầm đi nó rồi qua cho cha qua cầm nha buông là gớt đó nha đây các bạn quá xa luôn nha Cá mặt dữ vậy con bị ờ, tanh bành qua lá hẹ hả ướt hả hẹ dạ. gì chị hay sao bay với thấp không vậy đây các bạn có bay lúc trên cao còn nhiều này dưới lúc phía thấp cho lên đi Thôi vậy được rồi, vậy được rồi Cầm đi, nè cầm đi quá là cao luôn các nó đang lên nó đang lên đó là lúc trên vô luôn rồi đây vừa của bé nhi dưới đây nha đây đó vừa của bé khang ở đây hai con một trai một chân rồi ê có chân bắn nha khang cầm cái chân có chân bắn dây luôn nha đó. rồi chắc mình cũng uh, xin phép dùng video đây ha hẹn cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha bye bye các bạn này nè rồi chào cả nhà nha ờ.